Ok, xin chào các bạn đến channel mình nha, mình là Jackie đời. Hôm nay mình sẽ quay ờ, đó chính là sản xuất chúng là sách Dan Pennywise trong Roblox. Từ nãy giờ mình quay bao nhiêu video bạn nhưng mà nó video nó bị lỗi và cái lúc trong video đó lúc cái máy sản xuất của mình kìa bạn nó bị nghẹt nó bị hỏng bị nghẹt vậy mà kiểu nó đầy quá nó bị nghẹt á. ừ giờ thì nó lạnh bình thường nè đó. từ nãy có thằng xanh này nó trên đồ mình một cái là cây nó rồi đó cái thằng này lắm á sao nó chèo nhà mình được nhưng mình chèo không được ta không mà tự sát về nhà luôn mà tự sát về nhà luôn trở lại đó giờ cái máy sản xuất mà đi chuyển mượt mà rồi không cần bị nghẹt bồn hay là bị kẹt gì á giờ đi thoải mái thôi, phải xây tường cao lớn rồi mấy kia nó đột nhập mà được nữa mà, nó sẽ đột nhập vào nhà mình được cái đôi giày cái đôi giày đây làm ta Để, ờ, hả đôi giày mình tưởng bay được chứ đôi giày nên làm gì hình như là giờ này dùng để bay phải cách khoảng cách xa bạn ơi hình như phải chạm vào mặt đất thì nó mới bay được mà đó à có thằng chặt nó cơ khô máu với mày luôn nè đứng lại chó mấy bạn sẽ nghe mà hơi chửi gì á thì ờ, thông cảm nha vì cái thằng đỏ này mà khá là cay đó nha như bay được nè bạn bay thử qua nhà kia nè đó ờ. tức là sản xuất chú hệ Pennywise có món vật phẩm này đáng sợ là khả năng bị cướp đồ đáng sợ bị cướp đồ chứ không phải bị gì nữa. à, mình chạy à này mấy bạn xem siêu nhân bay qua nhà này rồi mình chân đồ này này bay lút đồ lút đồ chạy ra ngoài <laughs> đó thấy chưa thằng thứ giết mình lại bay là bay bên kia nè đó tao tao xuống mày tao bán lại mày luôn chốt đó lượm tiền mua thêm máy sản xuất nữa à à à à à mình thấy gì đó mình thấy cái gì đó mình thấy cái bóng rồi là mình hiểu rồi mình hiểu rồi mình thấy nè lao tới quất nó mày chết đi chết chết đi chết chết đi rồi xong à mà mấy bạn xem video có thấy lát hay nó bị lát nó bị sừng hay là bị mờ gì đó, thì thông cảm nha vì video của mình bây giờ nó bị làm phải lắm nếu mấy bạn muốn xem video mình nó mượt hơn nó không bị lát hay gì thì mấy bạn hãy subscribe like share video mình nha để mình có để mình có thể kiếm được nhiều người đăng ký rồi mình có tiền để mua máy, máy tính mới chứ máy tính mình nó cũ quá rồi cũ quá rồi à nếu mình có tiền mình sẽ mua máy tính mới thì mấy bạn sẽ có video chất lượng hơn à, mà có một vài bạn nó sẽ nói là à, thử edit video đi nhưng mà thật ra nhà mình không ờ, thấu không có tiền thuê editor đâu mà giờ mà thuê các bạn với lại là cái phần mềm edit ờ, video á, kiểu mình thử lên mạng mà tải rồi đấy thì tải không được nên hiện tại mình chưa thể edit video được rồi có thằng nào xong nhà bà nhà mình nó giết mình luôn rồi mà ông sao mấy con mình kia mình chết đấy mình cái này bay qua nhà kia lấy lại được mà ông sao drop nó luôn 13 sẽ là thứ bảy rồi chặt nó nè rồi xong mình theo mình thấy chắc video của mình á, vậy thì chắc video của mình á, chắc video cả video 14 phút mình nó sẽ không thể mình sẽ không thể mua được cái nhân vật uh, Pennywise ra mấy bạn xem ra đâu bởi vì uh, nghĩ là kia nó đánh ngoại thì mình không tâm kia thì thôi chắc không sao 50.000 rồi mình đã có 50 nghìn Dạ, hôm qua nhà kia chiếm rồi rồi đấy lấy đồ lấy đồ nhà nhà nó bằng kính mà mình không chạy ra được nè bay à, ai ra cái bức tường này kè luôn không à. hồi luôn kè luôn không à. tắt ra ê thằng đi kia kè mình cay kia quá nha tính ra trong tài khoản của mình ờ, tài khoản Roblox của mình ấy, thì mình tính là mình đã ban hơi bị nhiều người luôn rồi á mình đã ban hơi bị nhiều người rồi ai lộn mình đã block hơi bị nhiều người rồi nữa hả mua thêm tầng nữa nè đó rồi à có thanh niên kia nó bắn mình né né né mới được né né né thế là thế nào trời phờ hình đấy là ăn lắm chắc một sách mỹ bia rồi bạn ơi <laughs> đi lộn nhà không để ý nhà luôn và thôi khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like và subscribe nha và bye bye